khoảnh khắc chứa tràn niềm hạnh phúc nhuốm màu nhuốm màu khó khăn cùng bên nhau cùng ca khúc tự do vô bờ tình yêu ơi tầm gắm night.